你都有怀疑。 Thank <laughs> you. mùa xuân sẽ ấm bao giờ người thấy em ca có hay cho em xin một nút đăng ký kênh nha mọi người nhớ xem video và ủng hộ kênh cho em nghe